Đây. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải này em ơi Ở video này thì Khải sẽ tiếp tục mở cho anh em xem rương Bảo Bảo rương phôi trang bị tím từ 2 đến 6 dòng Và ở đâu có ở đâu đó sẽ có xác suất ra rương vũ khí nè Như anh em xem ở cái lần trước Khải mở 100 rương này Thì anh em cũng biết rồi Thì lúc đó Khải mở chỉ khoảng tầm mười mấy 20 rương Thì hạ mười mấy 20 rương Thì nó đã ra một rương vũ khí rồi thì trong ngày hôm nay thì à, chúng ta cùng xem thử nhân phẩm như thế nào vậy nè nói chung thì khải mở rương thì cũng chủ yếu là làm video làm content cho tất cả anh em xem cho vui anh em mà thấy hay thì đỡ lại Khải một like chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi video cũng như là livestream trực tiếp của Khải từ lúc 7 giờ 20 phút buổi tối hàng ngày nha anh rồi ok mở rương à để nhảy thành mở rương coi có may mắn gì không làm miếng may mắn mở rương chơi này may mắn này ừ, ok chưa là bên uh, quất tử đây ok chưa giờ giờ ok đầy đủ may mắn nè mở rương thôi có được rương nào ngon phôi đẹp đẹp thì đỡ lại bán hoặc là xài thôi nè đây đây nè mà tên tên tên tên bình áo nón Ừ, nó bốn dòng họ được đấy. Áo bốn dòng họ cũng được đấy. Áo mộc bốn dòng nữa. Dây, dây thủy hai dòng. <laughs> Đúng rồi, mở rương vỏ đồ anh em ơi. Dây thủy hai dòng sốt anh em ơi. Dây thủy hai dòng chịu rồi. Rồi à, qua thành khác. Cái này thì Khải mua hết 100 rương thì khoảng tầm vài trăm nghìn thôi nè. Anh em xem thì ủng hộ thì nhớ ủng hộ lại một like chia sẻ nha. Áo. Trời, áo mộc hai dòng. Đây. Hả? Trời, đây thủy ba dòng đây họ là có tiền nè trời shop shop mấy cái món hai dòng chỉ có shop thôi anh em ơi mấy món hai dòng này nè áo nón kim này, áo mật shop rương vũ khí nó nó này nó họ thủy hai dòng dày, đó dày thủy họ năm dòng được dày họ có tiền dày họ mà năm dòng là chuẩn nam chuẩn dòng tốc độ tốc độ chuyển này sinh lực vũ lực đó phòng thủ làm chậm chuẩn năm dòng đẹp nam nếu bốn dòng thì thiếu đi một dòng hơi tiếc đôi giày này ok đôi giày này ok nón ba dòng số, nón ba dòng số. rồi mà cái giày viết viết thì bỏ vô chồng cái đợi tí nữa dở dở giao dịch quậy khác nè nón nè ba đồ họ mấy dòng là phải bóc hết này được áo họ cái bang này sẽ không ai xài nè mà áo cái bang sẽ không ai xài tiếp tục đây đây đây đây đây đây đây họ đây họ đây họ trời ơi đủ sao không phải là 4 dòng anh em Trời ơi, bốn dòng là ok rồi. Tiếc uh, ờ, gốm anh em à. Trời ơi, hai cái đai. Đây hỏi thì lại có ba dòng thôi, đây hỏi ba dòng thì chán thiệt chứ. Tiếp tục nè. Bao tay. Dây. Áo. Áo. Nón. Nón. Dây. Dây. Rồi ok, bói. Bói bói. Bói này anh em ơi. ở đây thổ 4 dòng dây thổ 3 dòng 3 dòng sốt đi áo mọc 4 dòng ở giữ lại này kim 3 dòng áo mọc 5 dòng hợp lý áo này có người xài đấy cái băng cái băng mọc có người xài đấy áo thổ sốt nón thủy hai dòng sốt nón họ 4 dòng sợ nón này xấu cũng được nón họ 4 dòng cũng được nón kim 5 dòng được hết dây họ 4 dòng được hết dây thủy hai dòng sốt rồi tiếp tục giày giày áo giày họ hai dòng shop hai dòng họ shop áo mọc shop giày nữ bốn dòng ok từ từ hãy đi chuyển qua mấy cái, cái phôi này cho xe nha anh em ơi diễn cho, phôi, cho xe cái rồi chúng ta tiếp tục mở tiếp nha ao vô hãy vô, vô xe đây đó nói chung là đầu tư thì à, đầu tư cho anh em xem bói đồ mở phôi tím rồi tìm phôi và nó hấp dẫn nè cái này cũng cũng khá là thú vị nè nó cũng giống như săn boss lệnh bài thôi nè rồi mình mình đánh boss thì mình chờ mình bói đồ thôi cái này cũng vậy thôi cái này không cần đánh nên mình mở rồi mình chờ mình bói đồ nè rất là tiếc là đai họ ba dòng uổng quá giày nè giày năm dòng này thấy chưa giày giày có giá trị anh em áo mộc năm dòng cũng ngon nè nón cũng ngon nè nón họ cũng ngon nè nón ok khai chuyển qua hết rồi tiếp tiếp tục mà tiếp về phần tường mới ok luôn anh em đang xem thì à, đỡ lại cho khải một like chia sẻ ủng hộ video cho nha anh em ơi video này thì khải sẽ cắt ngắn ra khải up trên kênh youtube nha anh em anh em đã có thể uh, xem khải sẽ up lại trên youtube anh em có thể xem lại ủng hộ nha bỏ bớt qua tiếp tục đi mở tiếp Rồi, qua phần tường. Nãy mở được 22 à, rương rồi nè. 22 rương này. Qua phần tường đúng chưa? Phần tường. Ok. Bình thường của anh em đây Kiếm cái rương vũ khí nè À có đây Áo Trời toàn áo không vậy Trời nón chung mà cái này nó hên xui lắm nè Đồ chẳng lan luôn rất nhiều đồ Rồi bói Trời nón thủ hai dòng số Trời đai thủy hai bốn dòng có tiền à, Đai họ anh em sáu dòng làm không Chưa chưa có đai họ anh em sáu dòng làm cả anh em ơi Đai có ba dòng áo thủy số luôn áo thổ 4 dòng ừ. nón kim áo thổ 3 dòng số thổ 3 dòng số họ 3 dòng số áo thủy được giày thổ giày thổ 5 dòng bao tay Chà, bao tay có 3 dòng u buồn dữ ta sao mấy cái món quan trọng như bao tay đai lưng họ họ mình cần mà nó không cho nhiều dòng ta ít dữ trời mấy dòng rồi nè ba dòng rồi buồn gơi gốm bao tay nhìn đẹp có ba dòng rồi nè em tiếp tục giày áo rồi tiếp tục bôi giày thủy hai dòng nón thủy sốt luôn giày thủy sốt luôn áo thủy sốt luôn áo thủy áo thổ à, ok giao dịch cho khỏi chặt rương anh em ơi gom hết cho nó từ từ tính nè bạn cần cái gì tôi niệm cho may mắn cần đai lưng năm sáu dòng với lại bao tay năm sáu dòng họ nha anh em hoặc là rương vũ khí nha rương vũ khí là cái khả năng cần nhất rương vũ khí này mà rương vũ khí nó mới quan trọng nè mấy cái đồ xanh này thì mấy cái đồ này thì nó chẳng lan đại hải luôn nè rồi quan trọng tiếp tục đó là đai họ năm dòng bốn dòng bao tay họ năm dòng bốn dòng là hợp lý nè nãy giờ có mấy cái này mà toàn hai dòng ba dòng không hơi ít rồi giao dịch ờ, hết nước này đây tiếp tục ờ, đi mở tiếp mấy đồ có giá trị thì mình đỡ lại chút nè 50 vàng 100 vàng bán vẫn được anh em bán vẫn có tiền nha anh em đao kim xấu dòng đó đó đó ăn lê đó đao kim xấu dòng đó vũ khí xấu dòng là tuyệt vời ông bị chờ luôn nè rồi tiếp tục qua thành đô nón bao tay áo đai áo áo đai giày à, nón rồi ok hai cái đai nè mà hai cái đai đai đai họ năm sáu dòng là ok nè áo ôi chết rồi cái áo này năm dòng không biết cái cái hai cái đai sẽ như thế nào anh nó mới đụng vô cái áo năm dòng rồi nó nón thị áo xốp nón xốp áo xốp giày mọc ba dòng cho ơi phèn quá xốp luôn Xốp luôn Xốp luôn Đâu Kim anh em à Mọc Hoài Toàn rác Thôi toàn rác Rác thôi anh em ơi Thôi tiếp tục Mẫn lần hơn chục rồi mà toàn thấy rác thôi buồn quá anh em ơi Buồn quá buồn quá Buồn dớ sơ Đúng rồi ra đao kim 4 dòng ép luôn anh em Nếu ra đao kim 4 dòng ép luôn đẹp luôn Kiếm cái đao cho con lùng đao là hợp lý luôn chiến lên Anh em đang xem cho một like ủng hộ chơi nha anh em ơi đó. Anh em đang xem trực tiếp thì cũng có thể like, chia sẻ, ủng hộ cho nha Video này up lại thì anh em chưa xem thì cũng có thể xem lại dùm nha anh em Phương tường, nãy phương tường, đứng phương tường rồi, giờ đứng biển kinh đi nè 50 rương rồi, vẫn chưa có gì gọi là hot Xong đào 6 dòng kiềm chết luôn, tấn trường ơi Đào thủy 5 dòng cũng hợp lý luôn Áo Đài Nón Chủ yếu kiềm cái rương vũ khí rồi nè rồi xong mớ mà không thấy gì luôn không thấy cái rương vũ khí luôn không thấy rương vũ khí luôn áo thổ số mọc số số dày thổ nấu mọc sợ nấu mọc hai dần hai dần áo thủy hai dần đai thổ năm dòng trời sao không phải đâu đai họ nhỉ đai kim bốn dòng nữa thủy Hóa ơi Toàn rác anh em ơi Gần 100 rương rồi à, cuối cùng có rừng vũ khí anh em à cuối cùng có một rừng vũ khí anh em à một rừng vũ khí áo mộc áo kim shop đây một rừng vũ khí nha anh em một rừng vũ khí nha anh em rồi từ từ à bói mắt này đi mở rừng vũ khí thôi kim này thủy này từ từ nha kim này mộc thổ thủy thủy đó đục toàn rác này thủy này thủy này thố này mọc áo mọc ngon này có tay sốt này giày thố đai thố trời ơi ok ngon lành canh đào ngon lành canh đào nha anh em kiếm mở rương vũ khí này à, giờ cho nó cái này nữa từ từ ao à, cái khác này cái này phun rương này cái này phun rương nó khác thay đổi mỗi thành được hai cái đài đó đúng rồi nãy giờ test rồi anh em thay đổi mỗi thành được hai cái đài nè hợp lý đấy nên là khải hay nhảy thành ở chỗ đó nè rồi tiếp tục vô các rừng đó các đồ bài khác nữa anh em ơi có một rương vũ khí là ok rồi em đây rương vũ khí của em đây rương vũ khí của em đây có rương vũ khí là có may mắn kiếm cái rương vũ khí rồi nè em các rương mấy cái đồ này nè lâu lâu làm châm rương mà anh em không ủng hộ nữa thì ủng hộ gì đúng không anh em lâu lâu làm châm rương mà anh em ủng hộ mạnh đi anh rồi giao dịch ngay khỏi chặt rương ra tính tiếp còn có vài chục cái nữa thôi vài chục rương nữa thôi đại thủ này trời ơi không có đai họ này mà đai họ là vô tiền này một cái đai họ hiện tại bây giờ đang săn giá với một đến hai kim nữa nè không đây hồi em sẽ dùng ép mắt ọp à hôm <laughs> trước ép mắt mà ọp một lần rồi trước ép à, ép cái đai ép cái đai à, bốn dòng mắt ọp rồi anh em châu rồi khi đi uh, dương châu ra đau thủy năm dòng đơn đau ok anh em luôn khui này dây dây đó đai dây đai rồi thổ kim mộc thổ họ thủy thổ họ thủy kim mộc thổ 아니 thổ thổ thổ thủy kim mậu kim thổ mậu ui thằng này toàn rác anh em à toàn hai dòng không nè anh em xem rồi nè ba dòng hai dòng hai dòng hai dòng hai dòng hai dòng ba dòng mộc à. tồn rác thôi nha tồn rác thôi nha à, để trung tâm này để đưa một khí tới lên thành sơn mở rồi ok bao tay bao tay nón đai áo áo áo kiếm cái đây hỏi em sáu dòng rồi em một tay hai dòng Ủa. kim 4 dòng nóng 5 dòng đai thổ 4 dòng họ rất khó luôn em à đai họ tìm rất khó luôn ông thủy thổ mộc rất khó luôn em à giờ hết đường này lên uh, thanh hình sơn mở này lên thanh thân lên thanh hình sơn mở này rất khó luôn em ơi tìm cái đai họ mở gần cả trăm rương này không có cái đai nào nè chua dở sợ bắt tay kim thủ cho dự đoán rương vũ khí đi khải 50k thôi ạ à. <laughs> ừ, nếu mà ra rương vũ khí ngon thì dự đoán là ngon là phát thưởng em ngay nhưng mà nói chung là hên xui nữa mà có dự đoán hay không cũng vậy à giờ chờ nhân phẩm thôi đồ giày thì có ném dòng nữa giày thì có ném dòng nữa nón cũng ném dòng mà không không có đai lưng đây mà đai lưng khá là chua đai này đai thố áo thố này nón thủy này giày này, bao tay này rồi còn nhiều đai lên uh, thanh hình sơn mở nha nè những cái đường cuối cùng để thanh sơn mở nha mọi người ơi anh em xem cho hộ một like chia sẻ chơi anh em ơi đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông nha anh em uh, nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nè thì mỗi khi ờ, video mới hoặc là những buổi livestream trực tiếp thì nó sẽ báo về anh em để anh em có thể biết trước nha nè anh em có thể vào sớm nhất nha nè để anh em đỡ khỏi bỏ lỡ cơ hội nè rồi ok mở rương cuối cùng rương này cũng khá rẻ thôi Thái Nguyễn ơi lúc trước thì 100 rương là khoảng 100 rương là khoảng uh, uh, kim mà tầm này rẻ rồi đó một rương 200 xu rương 200 xu một rương hơn 20 kim tầm này rẻ này này chỉ một phần mấy thôi đó thổ này mộc này mộc năm dòng kim này thố này thố này mộc này trời trời anh em ơi trời ơi là trời ra cái trời anh em ơi thôi cứ mở hết đi nè mà đục ra chì nè mình mở toàn chì nè hôm trước mình mở một cái chì chì thủy hai dòng rồi giờ lại chì nữa áo thiệt sự rồi biết được gì anh em ơi nhảy vô thành cái bán bán cái rương này ra chì nữa nè ảo quá ảo quá ảo quá ra chì anh em ơi bói này rương vũ khí mở một gồng trăm rương đúng một rương một đón thổ này dày mỏng kim thổ đại kim kiếm mộng thổ thấy thổ hai rừng cuối rồi xong hàng áo nữa đầu xanh trăm rương của tôi bành bành trăm rương của tôi thấy thổ thì đây chì này thì à, hiện tại bây giờ nếu mà chì á thì chị có một là chì thủy hai chị họ anh em cái chì này thì thiệt uh, à, một chị thủy hai chị họ mà bốn năm dòng thì ok nha anh em còn mà à, kim hai dòng chì cũng hai chạy ăn nó xài bốn dòng chì cũng chả ai xài chỉ cái hiện tại nếu mà được cái chì nếu mà so sánh thì cây vũ khí này á không hóng bên được anh em không hóng bên được nha anh em nên là cái chì này có giá trị nhất á thì nó chỉ là họ thủy bốn dòng hoặc là họ bốn dòng hoặc là thổ bốn dòng thì mới ra có giá một chút nè còn không không bon cho <laughs> thao đen thiệt chứ má lạy luôn đen lại luôn dòng nữa hai dòng kim anh em chơi gì mà giống kim là không ham rồi chơi gì mà giống kim là không ham rồi có gì mà chơi vài đái luôn nè lần trước cũng chơi lấy luôn <clears throat> hai lần nữa ra hai cây chơi <laughs> hai lần mở hai cái lần cái chơi nè vãi thiệt lạy luôn Trời ơi, đâu hai dòng cái chi nữa, đồ lạy luôn Sốc luôn cho hạnh nhân <laughs> Thiệt đó chứ Ra chơi mà thả, chơi mà ra thấy gì, thấy thố rồi nè Sốc lên mày nhanh rồi nè Thôi, xin anh em ơi Ok anh em ở video này thì mới 100 rương Kèm một rương vũ khí thì to anh em à, bán shop luôn Nhanh rồi nói chung thì cái gì đó cũng chả làm được gì đâu nè rồi anh em xem video thì cho khả một like chia sẻ chơi anh em ơi anh em thích mở thích mở rương nữa thì cứ ờ, like chia sẻ nhiệt tình video này lên hơn 200 like khả sẽ đầu tư mua tiếp tục 100 rương khả mở tiếp nha nè mở cùng xem ờ, nhân phẩm tự nhiên thế nào nha mọi người đây nè đi giật tiếp anh em khải mới nhận dòng liên đấu hàng ba này nè anh em không bữa này khác thì nhìn thấy chính mình này mình nhìn nhìn không thấy nè chính mình nhìn không thấy nè đó liên đấu hàng ba vòng sáng liên đấu hàng ba hai lần chị hai dòng một lần là trừ thủy cấp 5 lần này là chị Kim cấp cấp 8 sốc luôn nhỏ lệ <sighs> không có gì tầm này thì cũng rẻ rồi nè vài trăm nghìn đây đó nói chung là anh em thấy dòng hàng ba đẹp không nè vòng võ lâm liên đấu hàng ba đó đó là người khác nhìn đó thì thấy dòng rồi nè còn uh, tự khải nhìn cái cái cái game khải thì nó không có thấy được tại vì nó nhiều dòng quá khải nhiều dòng sáng quá nên không thấy được Rồi Chịu thôi biết sao giờ Đen thì chịu thôi chấp nhận rồi nè. Ok anh em mà thích những ờ, video mở rương như thế này thì cứ like chia sẻ mạnh anh em Khánh sẽ cố gắng mở tiếp tục cho anh em xem cho vui nha Hiện tại còn một rừng vũ khí xấu dòng anh em Nhưng mà chưa cho mở nè đây này Rừng vũ khí xấu dòng này Bảo rừng phôi trang bị vũ khí tím xấu dòng Khi mở sẽ được ngẫu nhiên Đó mà mở chưa được ấy được luôn Mở được rồi mở được rồi mở được rồi mở được rồi Mở được rồi anh em mới mở Mới mở xong à đầu tư vốn được nè <laughs> bảo đường sáu dòng mới được rồi nè đâu bọn nó một cái kiếm vãi nồi kiếm kiếm trời kiếm thổ sáu dòng chết luôn trời đen quá nè mày đen quá đen kiếm thổ sáu dòng trời ơi trời ơi trời ơi cưỡng kiếm thủy hoặc là kiếm kiếm kim bán có tiền luôn nè trời rương xấu dòng nè xấu dòng hôm bữa mua năm kim năm đó đâu ra thổ anh em ơi trời ơi lúc này là khải tưởng uh, tưởng không mở được ai ngờ giờ lụm ra mở được luôn anh em trời kinh thủ chắc chiến võ đan lôi sát nội công 200 quá <coughs> đủ với chuyện nhỏ đang lôi sát nội công 200 quá <laughs> trời kiếm là kiếm thố nữa chịu rồi đậu xanh kiếm rồi ra kiếm rồi ra thố nữa lầy luôn một thủy hay hỏi là cũng ngon nữa thố luôn thố luôn <laughs> rồi ok anh em ơi sau này đỡ hãy nghiên cứu hãy ờ, mua thêm những rừng vũ khí này mới cho anh em xem anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ cho nha chúc anh em xem like vui vẻ cũng như là xem video vui vẻ anh em ơi